Này em con chim lười Nhiều năm chim đau phổi Buổi sáng vắng tiếng chim cười vui. Này em con chim gầy Chiều nay chim đứng dậy Và nó hát líu lo châu vất vả cùng với bác xã nơi đồng quê này em con trâu già nằm chơi trâu nhai cỏ nhìn những chiếc máy đang cày bừa này em vang tiếng cười giờ chơi không e ngại trường lớp đó mới xây là nơi là nơi ngày xưa gian bao người già nua hay thơ dài trải cũ đã biến ra trên đời hoa hồng ở giữa vườn trời mẹ đưa em đi đưa nhau về gặp anh hippie trẻ mặc áo rách đứng bên nhà thờ trông đẹp tựa hình chúa hiền mơ trông đẹp tựa hình chúa hiền mơ dại hoa dại làm xước những giọt chân tình nhân này em khi sang mùa mà em nghe tiếng nổ là tiếng pháo cưới hay hồi hè lên chùa hồi với người ta lên chùa hồi với người ta này em anh đã già tuổi cao thiếu sức khỏe dù sống với trái tim càng khô này em anh đã về thì xin nghe anh kể chuyện nơi cũ khóc vui tràn trề những chuyện hòa bình có chuyện hòa bình có người nghe những chuyện